Ngày nay, khi xu hướng trên thế giới đang tiến đến chuyển đổi số, những cuộc chạy đua về công nghệ trở nên gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp của bạn muốn phát triển lâu dài và bền vững, cần phải nhanh chóng thay đổi để thích nghi với thời kỳ số hóa. Với sự lạc hậu truyền thống khi làm việc qua giấy tờ, dần mang đến những khó khăn và trì trệ cho tất cả mọi người tham gia, bạn có cảm thấy mệt mỏi khi một ngày doanh nghiệp của bạn phải xử lý hàng trăm bản hợp đồng, hàng đống giấy tờ lộn xộn, gây nhiều tốn kém mà không thực sự hiệu quả Việc ký kết hợp đồng thì liên tục bị trì hoãn do lịch công tác, thay đổi hợp đồng, giãn cách xã hội do dịch bệnh, kéo theo hàng loạt sự sụt giảm về kinh tế, thụt lùi so với đối thủ cạnh tranh, Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với bạn hệ sinh thái VNPT eSolution, giải pháp toàn diện tối ưu hóa quy trình giao kết hợp đồng là sự kết hợp giữa những công nghệ và giải pháp tân tiến đến từ tập đoàn VNPT. VNPT eSolution sẽ giúp bạn hoàn thành hợp đồng với đối tác một cách nhanh chóng, chỉ với vài cú click chuột, không chỉ giúp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian mà còn nhanh chóng thúc đẩy giá trị doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu xem eSolution sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề như thế nào nhé! Với giải pháp VNPT eKYC, giải pháp định danh khách hàng trực tuyến sử dụng công nghệ AI OCR để bóc tách và đối chiếu thông tin trên giấy tờ một cách nhanh chóng với độ chính xác cao. Kết hợp video call cho phép bạn kiểm tra theo thời gian thực hoàn toàn trực tuyến, đối tác và bạn không còn phải tốn thời gian và chi phí di chuyển để gặp nhau, tiện dụng mà vẫn đảm bảo minh bạch và an toàn nhờ công nghệ chuỗi khối blockchain. Khi việc xác thực hoàn tất thì cũng là lúc bản hợp đồng đã sẵn sàng với hệ thống đầy đủ tiện ích của giải pháp VNPT e-contract. Bạn có thể thiết lập sẵn danh sách hợp đồng mẫu để sử dụng khi cần hoặc tạo một bản hợp đồng mới ngay lập tức, thực hiện trao đổi, đàm phán nội dung với đối tác ngay trên giao diện của VNPT e-contract. Hoàn thành hợp đồng và gửi đi một cách nhanh chóng, bạn và đối tác có thể thực hiện ký điện tử ngay trên màn hình thiết bị của mình. Các thông tin về phiên bản hợp đồng, lịch sử hợp đồng cũng sẽ được lưu trữ trên hệ thống để tiện cho việc tra cứu sau này, đảm bảo an toàn, không thể sửa đổi như công nghệ chuỗi khối blockchain. Nếu như bạn vẫn còn lo lắng về vấn đề bảo mật thì hệ sinh thái VNPT eSolution giúp bạn xóa bỏ hoàn toàn điều này với VNPTCA, một sản phẩm chuyên cung cấp các gói chứng thực chữ ký số cho tổ chức và doanh nghiệp. Ngay cả đối tác của bạn cũng có thể đăng ký chữ ký số dễ dàng với gói ký số dùng một lần mà không tốn phí SMS nhờ giải pháp Smart OTP. Đặc biệt, bạn và đối tác có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chữ ký số của VNPTCA bởi tất cả các chữ ký hoàn toàn đầy đủ pháp lý, được bảo mật an toàn tuyệt đối và không thể chỉnh sửa. Một quá trình mà bạn từng mất vài ngày hay thậm chí vài tuần để hoàn thành giờ đây đã đơn giản hơn chỉ với cú click chuột, thật dễ dàng đúng không? Nhưng chưa hết, chúng tôi còn mang đến cho bạn một giải pháp cuối cùng trong hệ sinh thái eSolution. Với VNPT e-invoice, giải pháp hỗ trợ bạn xuất hóa đơn điện tử tức thì tới đối tác, vừa rút ngắn quá trình thanh toán, vừa thuận tiện cho việc quản lý, hoạch toán và đối chiếu dữ liệu sau này. Gói gọn tất cả những gì bạn cần trong một hệ sinh thái duy nhất, VNPT eSolution có thể áp dụng linh hoạt để giải quyết những vấn đề hóc búa cho doanh nghiệp của bạn như ký hợp đồng với đối tác, khách hàng, cộng tác viên qua mạng, mua bán qua thương mại điện tử, xuất hóa đơn điện tử hay thậm chí là quản lý hợp đồng nội bộ. Bạn đã sẵn sàng được ký nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn, nâng cao doanh thu doanh nghiệp của mình hay chưa? Đã đến lúc tạm biệt quy trình làm việc cũ và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp ngay hôm nay với hệ sinh thái toàn diện VNPT eSolution. Liên hệ theo hotline 091 386 7216 hoặc truy cập vào đường link dưới đây để chúng tôi có thể giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. VNPT, cuộc sống đích thực,